Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Khách sạn nhà trung phường 3, diện tích 134m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô. Kết cấu 2 hầm 1 trệt 2 lầu, 18 phòng ngủ, 1 sân BBQ, cách chợ Đà Lạt 1 km, gần nhà thờ con gà, tiện ích đầy đủ, giá 18 tỷ đồng. Đất mặt tiền Đồng Tâm phường 4, diện tích 104m2 nở hậu, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 1 km. Gần chợ, cây xăng, trường học, khu vực sầm ất, thích hợp đầu tư kinh doanh, giá 12 tỷ đồng. Đất biệt thự khu quy hoạch Vạn Xuân Lạc Dương, diện tích 272m2 thực tế 300m, ngang 16m, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa ô tô, cách chợ Đà Lạt 10 km, gần chợ, trường học, cách đường Lang Biang 2 km, giá 6,9 tỷ đồng. Nhà hẻm Huyền Trân Công Chúa phường 4, diện tích 50m2, sử dụng 150m2, mua bán vi bằng, có xác nhận nhà ở, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu, hai hầm một trệt, ba phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, sân để xe máy, ô tô đậu trước nhà, cách đường chính 50m, dân cư đông đúc, view thoáng, thích hợp định cư lâu, giá 3,1 tỷ đồng.